Buat dengan tadi. Tempatkan ko. Nang nang nang ko ko ko nang ka tu. Ya ya ya ya ta ka nang nang. Ya na beta. Na a a. Bida nang maya. Bida nang bata. Tita. Tita. Tita cũng như là bự ra tại ra bắt cá chuột họ chơi chắc mà có chứ họ gà để ra đáp với người mình để để chuyện coi như lửa ngầm mua nhà con tôi cả, họ tôi chắc mình nên đi chạy, mình nên đi mình đi cả. nah ada paku penurunan kacu kita mengena ya aku mengena ya mengenai mengenai kenapa kita aku mengenai dua kalau sudah mengenai membaca mengenai kedua mengenai kedua